rồi chào anh em nha tiếp tục à, quay lại à, bên à, game công ty game hắc game bầu cua tài xỉu ha, sóc đĩa của bên lộc tài ngày hôm nay đó, bữa giờ thì mình làm về rất nhiều game về bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em nhé đó, bầu cua tài xỉu sóc đĩa đó, thì bây giờ mình tiếp tục mình sẽ làm cho anh em một cái bản game chơi sớt play ha, mới về tài xỉu anh em nha đó, thì uh, các anh em tài xỉu thì có hai ba cách chơi một là anh em lắc trực tiếp ha ngồi đời thật đó, hai nữa là các anh em chơi nếu các anh em nào mà chơi trên uh, chiếc điện thoại Android đó, một chiếc điện thoại Android Samsung hoặc là Apple anh em nhé đó, thì các anh em hãy liên hệ với mình để mình sẽ sở hữu cho anh em một cái game ha mới nhất về tài xỉu trên điện thoại Android trên Shark Play ha thì nếu như anh em chơi trên Shark Play đây nè bây giờ mình sẽ vào Shark Play đó trên tay mình cầm một cái điện thoại Android nè nếu như anh em đi chơi người ta đang lắp ha về tài xỉu trong Shark Play thì bất kể đau trên Shark Play về ví dụ như các em à, thấy chữ tài xỉu 2022 không đó thì các em chụp lại cái màn hình à, tài xỉu đó, tài xỉu công ty game Việt tài xỉu hoặc là tài xỉu tài xíu 2022 đó, 2022 anh em bấm vào ừ. mạng chạy hơi bị lát anh em nha để mình thoát ra lại coi tài xỉu 2022 đó các anh em thấy không tài xỉu 2022 rất nhiều loại tài xỉu 2022 đó các anh em muốn chơi ví dụ như các anh em chụp lại ha, của nhà sản xuất cái game này đó em thấy không đó tất cả trên này là đều game tài xỉu 2021 này đó. cái này phải chụp lại nhớ nha, chụp lại bây giờ mình đã tải một cái game về rồi thì mình sẽ vào trong trực tiếp cho anh em xem luôn ha đây đây là tài xỉu 2022 này anh em nè đó thì nó sẽ ra mô hình như thế này đúng không anh em đó thì bây giờ nếu như các anh em chơi người ta đang lắp tài xỉu trên điện thoại như thế này thì làm sao để có thể đánh chiến thắng người ta được đúng không anh em thì nếu như anh em quýnh hên xui á thì tỷ lệ nói chung ăn thì rất khó đó tại vì người ta làm cái mà đôi khi người ta vẫn biết được anh em nhé đó còn bây giờ để các anh em quýnh ngược lại người ta ha thì bây giờ mình đánh sẽ ba bốn cây ờ, hên xui cho anh em xem nhé đó như cái này nó đang ở tài đúng không anh em mình quýnh xỉu coi đó sai một cái đúng không đó giờ hồi nãy tài rồi giờ mình quýnh tài tiếp đó nó ra xỉu đó quýnh năm năm như vậy rồi đó giờ quýnh xỉu ra tài thì chết rồi anh em đó thì làm sao các anh em ăn tiền được người ta thì bên lộc phát tài đã cho ra một cái quy luật để các anh em có thể đánh được chiến thắng trong bộ môn tài xỉu trên android này anh em nhé trên điện thoại này thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em vài cây ha vài cây chuẩn xác và mấy cây ngẫu nhiên để xem thử nó hiệu quả của bản game này tới đâu anh em nhé đó như bây giờ nó là đăng tài đúng không anh em đó giờ nó đăng tài đúng không anh em như cái này thì mình quýnh ngẫu nhiên đi à, như cái này cái này quýnh ngẫu nhiên cho mình ha quýnh xỉu đi đó đúng không anh em ngẫu nhiên một cây ok chuẩn đúng không tiếp tục thì bây giờ đang xỉu rồi đúng không anh em đó thì tiếp tục cái cây này cái này quýnh về cho mình tài nha anh em nha tiếp tục anh em cái dáng này các anh em quýnh tài cho mình nha quýnh tài đó ra tuyệt đối chuẩn 100 trăm tài đúng không anh em chính xác không đó tài thì ván sau tiếp tục như cái này là anh em không thể nào quýnh ngẫu nhiên được cái này quýnh chuẩn xác về cho mình mặt tài luôn nha không quýnh ngẫu nhiên nha cái này là trăm phần trăm mình sẽ hứa với anh em sẽ ra tài đúng không anh em nó sẽ ra tài đúng không anh em đó chuẩn xác không quá uy tín luôn đúng không anh em đó như cái này thì bây giờ ván này các anh em cũng ngẫu nhiên cho mình nha anh em à, mình ăn được rồi thì cái ván này các anh em cũng ngẫu nhiên cho mình à, hoặc là ngẫu nhiên nhưng mà vẫn về xỉu anh em nha à, ngẫu nhiên về xỉu cho mình nha mình mở này trăm phần trăm nó vẫn về xỉu ngẫu nhiên hay không đó thì đôi khi các anh em vẫn phải quýnh ngẫu nhiên nữa anh em nha đó chứ không phải lúc nào các anh em cũng quýnh đề chuẩn xác một mặt ha đó thì bây giờ nó đang ở là về xỉu đó thì bây giờ các anh em cứ ngẫu nhiên tiếp cho mình tài hay xỉu tùy ý không quan trọng đúng không tại tại vì các anh em à, khi nào đợi chuẩn xác các anh em đánh đó là bản quy luật các anh em cần biết hãy mua hoặc liên hệ của mình qua số điện thoại 07860124 nhé hoặc là 0786041234 đó mình sẽ có quy luật để em chơi cái ngôi tài xỉu này như cái này ngẫu nhiên các em quấn xỉu tiếp đó, ngẫu nhiên quấn xỉu đi quấn ít thôi nha anh em quấn nhẹ tiền thôi quấn xỉu nhẹ nhẹ thì ra tài đúng không anh em đó, như cái này như cái này đúng không anh em như cái này các anh em tiếp tục quýnh ngẫu nhiên cho mình à, tài ngẫu nhiên à, tài ngẫu nhiên à, quýnh chữ tài ngẫu nhiên rồi ra tài đúng không anh em đó ngẫu nhiên nhưng mà phải chuẩn xác anh em nha chứ không phải ngẫu nhiên mà chặt lắc đâu nha đó cho nên anh em để ý cho mình đấy các anh em nào muốn liên hệ về cái môn game tài xỉu bịp trên điện thoại trên CH Play này liên hệ của mình lọc phát tài các anh em xem nhớ xem hết video nha đồng thời đăng ký kênh đó cho bên cơ sở lỗ tài ngồi cái game tài xỉu ra bên mình cung cấp cho anh em tất tần tật đồ chơi bầu cua tài xỉu bài lá hay bất kể cái gì anh em cứ cần liên hệ của mình là sẽ có anh em nhé đấy thì chúc anh em cái mùa dịch này là chiến thắng thành công ha qua cái mùa covid này xong rồi anh em mình sẽ làm ăn nhá anh em chào anh em